Ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục chức năng đăng nhập ở phần tạo API ở trên .NET. Ờ, và trước thì chúng ta đã tạo bảng người dùng với ba cột tên đăng nhập, mật khẩu và họ tên. Và chúng ta cũng đã suy luận ra cách logic đăng nhập. Đấy là chúng ta sẽ select cao sao phòng người dùng. Nếu ờ, column return bằng một thì sẽ là đúng tên mật khẩu và, đăng, và đúng tên và mật khẩu thì sẽ cho đăng nhập ở bên này chúng ta sẽ tạo một API mới đầu tiên chúng ta sẽ vào bộ project uh, .NET của chúng ta chúng ta sẽ thêm một model mới ở đây tôi sẽ copy model thực đơn và tiến hành đổi tên chúng ta sẽ đổi thành người dùng rồi ở trong này chúng ta có ba bảng tên đăng nhập mật khẩu họ và tên chúng ta sẽ tiến hành có lại thêm một trường nữa họ và tên chỗ này chúng ta cũng sẽ đổi tên class thành người dùng ok như vậy chúng ta đã có model rồi tên đăng nhập của chúng ta cũng là string ở đây tôi sẽ sửa lỗi chính tả <clears throat> tiếp đến thì à, chúng ta sẽ cùng tạo một controller mới tôi sẽ copy controller thực đơn đổi tên thành à, người dùng controller ok và đây như, như chúng ta đã phân tích chúng ta sẽ select vì vậy chúng ta sẽ sử dụng câu này các uh, code ở phía sau chúng ta sẽ dùng sau ví dụ như port này sẽ là đăng ký này, insert into còn update thì chúng ta sẽ sử dụng để người dùng khi người dùng cập nhật thông tin hoặc là thay đổi mật khẩu và delete tức là xóa người dùng ba phần sau ta chưa sử dụng ta sẽ comment lại phím tắt comment ở trong ờ, Visual Studio đấy là Ctrl K Ctrl C Ok chúng ta sẽ tiến hành cấu hình lại hàm à, get của chúng ta chúng ta sẽ đổi tên hàm get này thành hàm à, đăng nhập sau đây chúng ta sẽ đổi hết à, chỗ chữ thực đơn thành chữ người dùng các bạn bấm Ctrl H sau đó ở ô trên nhập thực đơn ở dưới là người dùng đây là hộp thoại để chúng ta sẽ replace và chúng ta sẽ replace ở trong current document tức là ở trang uh, code hiện tại chúng ta sẽ nhấn vào replace o hoặc alta như vậy là chúng ta đã đổi hết uh, tên thực đơn thành người dùng và đã không còn báo uh, ờ, đỏ nữa như vậy à, các bạn có thể thấy là đã có 21 uh, ờ, cái uh, chữ được thay đổi ok chúng ta sẽ thay đổi câu select này đây chúng ta sẽ lấy ờ, câu lệnh ở đây select cao sao firmware chúng ta sẽ paste vào câu select này chúng ta sẽ chuyển vào đây tên đăng nhập và mật khẩu vì uh, chuyển xuống uh, tên đăng nhập mật khẩu nên là trong hàm của chúng ta để cần chuyển tham số xuống chúng ta sẽ chuyển tham số người dùng xuống đây chúng ta sẽ cộng người dùng chấm tên đăng nhập tương tự với mật khẩu ok à, trông đã ngon nghẻ rồi chúng ta sẽ test API này chúng ta sẽ nhấn vào đây chạy API đây API của chúng ta đã tạo thành công ở trên này chúng ta sẽ cùng test đây là example value string string string chúng ta sẽ cháy down chúng ta sẽ để mặc định luôn và kết quả phải trả lại về cho chúng ta một cột có giá trị là không xq response trả về 200 success nhưng ờ, có lỗi detail fail to eq fed on window request with head get head method cannot have body à, hàm ghép của chúng ta không thể truyền một đối tượng chỉ có thể truyền uh, chuỗi thôi vì vậy ở đây chúng ta sẽ xử lý như thế nào một là chúng ta sẽ truyền uh, chuỗi vào đây và chúng ta sẽ ghép uh, nối chuỗi tên đăng nhập và mật khẩu từ trên giao diện xuống và trong API chúng ta lại tách ra như vậy hơi cực để tận tiện hơn thì đơn giản chúng ta sẽ chuyển hàm HTTP get thành http post post thì sẽ có cả header và body body thì chúng ta có thể chuyển đối tượng xuống ok chúng ta sẽ cùng test lại API này chúng ta nhấn vào hot relap thay đổi review and apply trên view lại project và tha, apply những thay đổi project à, chúng ta sẽ W lại và up lại trên server Visual Studio càng ngày càng hiện đại chúng ta không cần phải build lại toàn bộ project nữa mà Visual Studio sẽ nhặt lại những thay đổi và build lại như vậy quá trình build sẽ nhanh hơn vậy là đã build và deploy lại trên local thành công chúng ta cùng test lại chạy dao xq respawn trở về 200 và có một cột là column 1 giá trị là không đúng như chúng ta dự đoán nếu uh, tên đăng nhập mật khẩu khác còn chúng ta sẽ thử với tên đăng nhập mật khẩu đúng ở đây chúng ta có tên đăng nhập mật khẩu đúng là admin và admin chúng ta sẽ cùng kiểm tra trước ở trong uh, ờ, SQL column 1 chúng ta cùng kiểm tra lại lần nữa cho chắc đây dòng ghi bản ghi thứ hai là admin admin này như vậy thì à, nếu như chúng ta thay admin và admin ở đây họ và tên này chúng ta chưa dùng nên chúng ta để thế nào cũng được theo đúng lý chúng